có bài toán sau. Hãy quan sát những đơn vị, những đồng tiền mà Việt Nam của chúng mình đang sử dụng và hãy nêu mệnh giá tiền của những đồng tiền này. Bạn nào có thể giúp cô trả lời được không? Tờ tiền đầu tiên có mệnh giá là bao nhiêu tiền? Đó chính là 20.000 đồng. Thế còn tờ tiền thứ hai với mệnh giá là bao nhiêu tiền nhỉ? Đó là 50.000 đồng. Còn tờ tiền thứ ba đó là tờ tiền với mệnh giá là 100.000 đồng. Và các con thấy đây chính là mặt trước của các tờ tiền. Tờ tiền 20.000 đồng có ghi số 20.000 ở phía trên và màu xanh. Tờ 50.000 đồng ghi là tờ màu hồng và có ghi số mệnh giá là 50.000 đồng. Tờ 100.000 đồng là tờ màu xanh nhạt, màu xanh lá cây và các con thấy đây là mệnh giá 100.000 đồng. Trên mặt tờ tiền các con đều thấy có in quốc huy của Việt Nam và hình ảnh Bác Hồ vô vàn kính yêu của chúng mình. Quốc huy thì được lồng ở phía dưới in mờ là những hình bông sen. Đấy, và các con đã nhìn rõ rồi nhá. Chúng mình đã tìm hiểu thêm được các mệnh giá tiền mới thêm hơn so với khi các con học ở lớp 2. Và bây giờ thì cô giáo cùng các con chúng mình đến với giải toán có lời văn qua bài tập đầu tiên. Mẹ mua một hộp sữa tươi hết 7.500 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền. Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình tìm điều gì.